nghe mưa ngoài hiên tí tách rời, nghe thời gian thánh thoát rời mưa răng kín không gian ngập lối xa xôi trong mưa hàng cây gió cuốn xoay quay cuồng trên phố vang tành rơi lạc trong mưa dăm chiếc lá lìa cành mênh mông làn mưa lấp kín trời trong chiều nay thấm những lời em đã nói trong mưa ngày ấy bên tôi không gian dường như sẽ sắp lành tâm hồn như cõi da bằng ta ngồi đây mênh mông nhớ thương một người mưa giăng sầu nhân thế mưa như du lòng ta giọt mưa lung linh như than trách ai làn mưa giăng mênh mông thương một ngày bên nhau nay đã xa vắng nghe mưa ngoài hiên tí tách rời, nghe thời gian thánh thoát rời mưa giăng kín không gian ngập lối xa xôi trong mưa hàng cây gió cuốn xoay quay cuồng trên phố vắng tành rơi lạc trong mưa giam chiếc lá lìa cành mênh mông làn mưa lấp kín trời trong chiều nay thấm những lời em đã nói trong mưa ngày ấy bên tôi không gian dường như xe sắc lạnh tâm hồn như cõi ra bằng ta ngồi đây mênh mông nhớ thương một người mưa sang sầu nhân thế mưa như du lòng ta giọt mưa lung linh như than trách ai là mưa rằng mênh mông thương nhớ ai bên nhau nay đã xa vắng người ơi mưa giăng sầu nhân thế mưa như du lòng ta giọt mưa lung linh như than trách ai làn mưa giăng mênh mông thương nhớ ai nhìn cây lá đứng thân thờ lặng nghe mưa rơi một ngày bên nhau nay đã xa vời